Hôm nay là 6 tháng 12 2021 nha Ăn cơm xong là sẽ chở Jennifer, Jesse, Tommy Đi mua dài dép hay guốc gì đó để Jennifer mà mặc với áo dài mang với áo dài tại vì Jennifer lớp 10 à, vài bữa sẽ được đi học hổng gài dịch Covid ở nhà học online nên bây giờ đã đi may áo dài và sẽ đi sắm một đôi guốc để đi học đó và Jennifer rất là nôn nao xôn xao để chờ đợi cái ngày mà được mặc áo dài tới trường nha ừ. Ờ, nay tụi mày phơi ờ vui thiệt đây có ăn cục ớt nè dạ. ăn cơm nè rồi để ba vô ba ăn cơm nữa rồi đi có cho gấu này ăn chưa? Chưa. Con ăn xong đi cho gấu này ăn nha. Mm-hmm.